chiều chiều hẹn ước để lại tình anh Nhìn xác pháo rơi tay bài trước gió em đi ba nay khuất dần qua lối nhỏ Bao lời muốn ngỏ tâm sự gửi trao cuối mặt chẳng dám nhìn nhau che giấu lệ tuôn trào Làm sao cô bạn làng bên chung đường về mà chẳng biết được tên nên anh cứ gọi em là cô bé cô bé ngoan hiền với dành non nghiêng nghiêng làm sao xuyến lòng anh tờ bối làm sao lần đầu ta mất cử bờ ngỡ trao nhau từng ánh mắt nụ cười duyên đôi ta bao giờ chia cắt đôi ta mà giờ đây sao em nỡ đoạn đành tham phố phố bằng em phụ tình anh mênh mông nỗi nhớ trên bên sông buồn nhớ thương em tim cả hòa hôn trên bên sông buồn nhớ thương Hoàng hôn buồn tiệm ca không gian em theo chồng rời xa bên dân Bỏ lại người trai khi chiều nghiêng tắt nắng bên dòng sông sanh giờ đau khổ chỉ riêng mình khi chiều buông em thường len ra sông vắng nghe cay đắng ngập lòng thân phận hạt mưa sao rồi đây ai sẽ ngân nga để anh dạo mấy cung đàn cho hết ngày tàn để đêm tràn mong đời đừng xa ngắm hoàng hôn ôm kỷ niệm đau buồn chiều mưa dắt nhau ba cầu dòng sông trên bến sông nghi buồn